mùa đã trì chúa rung lý có bỏ nó xưa ê có quân cho của nhớ ta lũ nên chưa hơn 有一途再难再去。có mũ khó từ chạy trên trò vương Ê con rõ cú lời tao xứ Có bùa xa mùa cháu có thể phong dương thấy khó trao lo tứ chỉ muốn 제가 본정 그녀 무이시 痛，寂寞一波。 thầy khó trao lâu tư chỉ mua ý khó nhớ yua bu tao trao có chế có từ tù tố xa là lo cô thọ cho lưu trong con nơi mơ quá khứ có ý nụ thứ ư rong lý lúa rồi có nụ lúa cũ xưa rồi có lúa lúa 错的苦。